mình à, giới thiệu vài cái mẫu cốc ly giấy chuyên dùng cho kem à, cốc của nhà mình đây cốc là PP hai lớp có các loại nắp ở bên trên bằng giấy hoặc bằng nhựa à, chi tiết thêm là các loại mọi thiết kế đẹp đều in được nắp này bên trên bằng nhựa nhé to nhỏ đều có hết cái phần đẹp hay không là bên ngoài là do uh, khách hàng thiết kế nắp và dưới bên trong này nó có các loại là bằng tiền điện tiền đầu tiên là cốc uh, đây là một loại hộp kem kem xoài xoài in uh, nhũ nhũ in nhũ vàng này bên trong này có cái thìa sẵn này cậy ra nhé gài vào nhé rất tiện dụng loại khác này của hãng uh, Ờ, mặt nắp trên là cốc giấy này, nắp giấy này các hình dáng khác nhau nữa hình này để tiết kiệm diện tích hình tròn thì nó sẽ tốn diện tích mặt nhựa nhé trong cũng có cái thìa này hình oval này tròn này tròn trên vuông dưới này đều có lựa chọn là à, có thìa kèm theo hoặc là không có thìa kèm theo Đấy, thìa dài cũng có mình nhìn cái hình kem này đúng không chữ này thì mọi người quen chưa ra nha logo nha logo của của một con kem nổi tiếng nha ngoài ra thì có rất nhiều các loại hộp là uh, ờ, chưa in có thể in uh, các dạng như này lại cũng nổi tiếng nha xong mình dán quanh trên nắp copy icon mình đây là cái hình hộp để đựng uh, à, oatmeal này nhá meal này đều có rất nhiều lựa chọn chi tiết thêm về cái uh, các loại bao bì mình thì mình có làm uh, bao bì nhiều năm các lựa chọn về hình cho cốc này cốc này này EQ nha EQ nha ok nha đặt cái pin nha này kiểu đủ các loại các cỡ có một người yên tâm to nhỏ đều có hết to nhỏ đều có hết 500 uh, ờ, một cái nó kèm theo thìa cốc để đựng theo uh, ờ, bóc đăng bơ rồi sneaker loại để làm uh, khuyến mãi hãng kem khá, khá nhiều xa cần có nhu cầu lấy mẫu à, sẽ liên hệ nhé mình sẽ gửi và tư vấn cho nó cụ thể theo từng loại một phù hợp với cả kinh tế bảo quản và nó tiện dụng quan trọng nhất là mình sẽ thay đổi được cái hình thức của của sản phẩm nội dung của sản phẩm là cho các bạn còn hình thức của sản phẩm là cái việc trưng bày bảo quản bán là sao cho nó kinh tế khâu sản xuất này là rất quan trọng các hộp nhựa đều có hết nhé nắp nhựa nắp giấy đều có hết đây là nắp nhựa này có kèm cho tiền nắp giấy này đây. Và là còn một hộp này hộp này là còn nó sẽ phục đi một chút nha là có uh, kem để bên trong này kem để trong đây này dán tem xung quanh này còn nắp để lên trên mặt của những kem này nắp đã à, chắn bên trên này tiếp theo là cái nắp bên trên thì có cả chiều gỗ có thìa nhựa à, tùy theo từng yêu cầu khách hàng đẩy lại dán tem bên ngoài và nắp bên trên là thành kem của mình thôi Đấy, còn mình thì mình loại à, dùng loại hộp kem này là để bán tại cửa hàng bán tại cửa hàng đồng thời với cả tặng kèm theo khách hàng mua khi mua hộp kem nhựa à, hộp kem 500 ml sẽ phải múc và múc ra các cái hộp kem này các cái ly kem này để ăn liên hệ nhé Lê Hồng Sơn cái gì cũng có